À, xin chào tất cả mọi người, xin chào à, các, à, các nhà đầu tư. Hôm nay à, mình à, xin chia sẻ mọi người bí quyết tránh được tránh bị đu đỉnh cổ phiếu. Đúng không ạ? Cổ phiếu thường sau vào có đỉnh tăng giá đặt đỉnh cổ phiếu và có dấu hiệu đu, đi xuống. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ mọi người cách cách à, để tránh những những đỉnh cổ phiếu mà như vậy. Vậy thì à, để mà tránh đu đỉnh của một cổ phiếu thì chúng ta sẽ có ờ, bốn bí quyết sau đây đầu tiên là chúng ta sẽ dùng bảng giá ờ, chúng ta sẽ nhìn chart chúng ta sẽ nhìn chart để xem ờ, xem bảng giá cổ phiếu đó nhìn cái chart rồi chúng ta sẽ xem được cái cổ phiếu tại vì một khi các bạn mà nhìn các bạn nhìn các bạn nhìn mà nhìn cái cái cái cái cái, cái bảng giá này cái bảng giá này này đấy khi mà khi thị trường giao dịch cái bảng giá này nó liên tục khớp lệnh xanh xanh đỏ đỏ xanh xanh đỏ đỏ xanh xanh đỏ đỏ chấp chấp liên tục cảm giác như thế chúng ta sẽ rất là rất là dễ bị FOMO và đến một lúc nào đó chúng ta sẽ không chịu được và chúng ta lại lại vào lệnh đó vào lệnh đúng không ạ cái cảm giác giống như xanh xanh đỏ đỏ chấp chấp liên tục như các bạn nhìn nhiều giống như các bạn bị thôi miên vậy đó đó điều thứ hai á điều thứ hai điều thứ hai là các bạn à, dùng à, khi mà giá cổ phiếu còn đạt đỉnh đạt đỉnh mà rớt khỏi đường MA 20 là dứt dứt khoát các bạn phải bán dứt khoát các bạn dùng ờ, đường này để là được cắt lỗ nếu mà giá mà chạm xuống đường MA 20 thì nhất quyết các bạn phải bán nha không có giữ nữa đúng không ạ ví dụ như mình lấy ví dụ là cổ phiếu hút này đi thì sau một quá trình tăng giá đây thì tăng giá đoạn này bứt tốc này nó bứt tốc xong nó chỉnh nó bứt tốc này đó bứt tốc khi đến đoạn đoạn này khi nó, nó chỉnh ở phía này thì bình thường đến phía này nó chỉnh có thể chấp nhận được tuy nhiên đến phía này nó phiệt nó mà trượt xuống đây thì đó là một cái chỉnh rất là lớn rồi từ từ năm hai xuống đây là đâu đó khoảng hai mươi hai phần trăm rồi đúng không ạ nếu mà nó là chạm đến đường e M20 là cực kỳ cực kỳ đó cực kỳ xấu rồi dứt khoát các bạn phải bán nhất quyết là không ờ, không được giữ lại nữa và bí quyết đây hoặc là mình lấy thêm một lý vị một cái ví dụ nữa là PB lên về Bank đây đúng không ạ thì về Bank thì nó liên tục tăng giá tăng từ 5 ngàn tăng lên đến 25 ờ, ngàn trong một quá trình đẩy giá này cái đoạn này là do ra thông tin ờ, chủ tịch à, Bảo Thủy à, tham gia vào hội đồng quản trị của Liên Việt Bank, Liên Việt Bank này. Đúng không ạ? Khi mà cái đường cái cái đường giá nó chạm MA20 thì mình nhất quyết phải bán. Nó đặt trạng thái xấu rồi, đúng không? Mọi người nhìn này. Đó, nó tăng tăng đều đều đều đều từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ. Và đến đây nó nó bứt tốc luôn. Nó bứt tốc luôn. Đúng không ạ? Đây. Nếu các bạn không bán ở đây thì các nhất quyết các bạn phải bán ở đây rời hãy rời bỏ khỏi nó ngay 19 20 phần trăm đó rồi bí quyết thứ ba là sử dụng phương pháp cắt lỗ sử dụng cái, cái nguyên tắc cắt lỗ ở từ cái điểm mua này mà rớt xuống 20 đấy 10 phần trăm là các bạn phải cắt cắt hoàn toàn ở nó đợi nó chỉnh lại đợi nó chỉnh lại rồi uh, xem xét vào lại hay không để đợi nó tích lũy lại này đúng không ạ đợi nó tích, tích, tích lũy lại đây nếu các bạn ở mua ở đây mà các bạn không cắt đi thì đến bây giờ thì nó vẫn đến đây đúng không ạ không cắt ở giá 23 thì bây giờ mà các bạn nó giữ ở giá 20 đây là lên Việt Bank nó là tích lũy nha các bạn nhưng mà một nếu mà dòng cổ pháp do cái dòng cổ phiếu mà cổ phiếu lái á, nếu mà không cắt nhanh á, đến lúc đó thì á, mình không biết là nó xuống có hình như cái thông là hình cái gì nữa rồi rồi cái bí quyết thứ ba cái cái nguyên tắc thứ ba nữa là chúng ta không mua đuổi không mua đuổi cổ phiếu nếu các bạn các bạn nhìn đây này các bạn à, khi các bạn thấy một đoạn này đó nó tăng nó tăng nó tăng rồi nó tăng đến đây rồi bây giờ không mua không được mua đấy các bạn nhìn thấy này cái đoạn này nó tăng bứt tốc như vậy các bạn thấy nóng lòng các bạn thấy mua rồi mua các bạn mua ở đây hôm nay nó nó tăng nhiều quá mua mua sau này một hai ba bốn phiên rồi nó chỉnh một cái lại bán ra sau nó tăng lại lại mua đó nó tăng mua cái này sau nó về nó chỉnh cho đến cái này một hai ba đến cái này bắt đầu mới bán được nếu mà các bạn không bán ở đây các bạn bán ở đây thì các bạn lộ cũng lộ sắc mật rồi đúng không ạ điều à, và điều cuối cùng nữa là các bạn phải mua cái nền của nó cái nền giá đáng tin cậy của nó mình lấy ví dụ nha mua gần cái nền tích lũy của nó ví dụ, ví dụ như cổ phiếu DIG chẳng hạn cổ phiếu DIG đây là cái cái biểu đồ à, năm ngoái của nó tích lũy từ tháng 1 cho tới tháng cho tới tháng 8 mới bắt đầu chạy tức là tích lũy đến 8 tháng 7 hoặc 8 tháng đây đúng không ạ cái nền của nó đây tích lũy lên xuống lên xuống tích lũy lên đây là một nền rất là chắc chắn này đó sau đến đây thì à, đến đoạn này này là đáng đáng là nó sẽ chạy luôn nhưng mà à, đoạn này nhỏ lệ bu nhiều quá thì nó bị rũ xuống nhà cá nó đặt cho nhỏ lệ rút xuống bắt đầu nó mới chạy này đây các bạn mua ở đây nó rất an toàn này mua khu vực gần đây này này đó khu vực gần đây này an toàn nó đạp xuống kể cả các bạn mua ở đây nha đây các bạn mua ở đây thì kể cả nó đạp xuống đây thì các bạn vẫn còn lại mà đúng không ạ rất yên tâm đây hoặc điểm mua ờ, gần đến đây đó thì ờ, kiểu gì các bạn cũng lại an toàn hơn rất là nhiều thì ờ, về nguyên tắc mua gần tại sao mua gần nền về tại vì ở, ở tại cái, các vị trí gần nền đó là được các cái tổ chức đỡ giá khi cổ phiếu xuống tổ chức thiết thật người ta sẽ đỡ giá lên như vậy nó sẽ an, an toàn tài khoản cho các bạn rất là nhiều à, cảm ơn các bạn đã à, xem video lắng nghe nếu các bạn thấy video này hữu ích hãy like hãy cho mình một subscribe à, like và chia sẻ video cảm ơn tất cả mọi người